Chào mừng các bạn đến với THOL Stream Center quận 9 để theo dõi cái màn mà Di Nguyễn test kỹ năng của bạn Sport PT Max OT tên là Thức Nhan nha các bạn để coi hôm nay bạn Thức Nhan có thể support Di Nguyễn tập Max OT trong một cái buổi tập lưng kỹ đó bạn giáo án này Di Nguyễn kiểm tra rất là kỹ tại sau này uh, PT dạy giáo án này rất là nhiều nha các bạn các bạn muốn uh, tập Max OT chứ bạn chỉ có con đường tới THOL thôi à chứ mấy phòng game khác làm gì có đồ cho bạn chơi Max OT không đơn giản là vậy thôi và cái và cái nữa là những phòng gym khác không có con người để cho bạn làm thực hiện mắc OT sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan kho sim quận 9 thì em thấy phòng game mình đẹp không khởi động nha các bạn bài này à, lấy tên máy luôn đây là pro đây dành cả tân rồi đó để qua đây tập lưng thôi đó <laughs> ok lên tạ 10 kg nữa đang khởi động mắt cô ti vậy các bạn đó, bởi vậy mới nói với mấy em là chỉ có thl gym là một phòng gym của những giáo án chứ bây giờ các bạn đi phòng gym khác bt nó dạy bạn cái gì nó dạy bạn cái gì nó sẽ thiết kế giáo án cho bạn vậy Duy Nguyễn hỏi tiếp câu thứ hai giáo án của bạn các bạn đó dựa trên cái gì dựa trên cái nguyên tắc nào nó khệt rồi xong buông ra chút nó tập nặng tính thấy không rồi đỡ lên luôn nè đó kéo qua đây đó vậy đó rồi lên cục nữa khởi động cái cưới Hôi Vô Rồi qua xích tịch Qua xích tịch rồi Tinh thần mắt mắc OT Xét đầu tiên Ai! Ai! Ủa hồi xưa anh tập này nhiêu ký quên ta? Hồi xưa hả? Wow. Sao xưa đâu vậy? Bye. Dạ. Dạ. lên luôn cho đẹp tạm em Go! Dạ.

nhẹ quá mày ơi không giờ vậy nè đổi bốn cục này thành bốn cục hai mươi nó mới đủ lên tặng lần 40 kg sóc không em ô <laughs> anh thầy luôn với mấy em á anh dạy tụi nó không biết nó không có dạy sắp tạ như vậy mà hàng nào tự bựa ra sắp tạ xấu nhất hành tinh luôn các bạn <laughs> bây giờ các bạn comment coi này là nhiêu ký đúng trúng event tập nổi không tính sao thằng nào mà chơi anh thì bước vô đây tập được anh cho một triệu không độ tơ nha mấy má Hơi. Theo bánh năm Thôi Thôi Rồi bây giờ chúng ta ba qua bài Last Full Down Qua quận 9 không tập bài, bài này uổng kiếp Hả? à, bây giờ là chúng ta tập mấy chục ký quên cái máy tập nó rác lắm các bạn tập đã lắm là, là, là, nó đi quay được mà nó nó nó phê phê nó trơn trơn mà nó đã, đã sao có dùng từ ngữ gì để diễn tả bởi vì bên bên mình tân chửi quá trời oh, no. chửi quá là chửi nhưng mà giờ lỡ nó đớm có ba năm rồi <laughs> nó phải chờ nâng cấp thôi anh rất thích máy này bởi vì anh dành có từng đến qua anh tập mấy máy này con chuột bên kia nữa kìa con chuột bên kia nữa kìa đã lắm ôi Meh! Meh! Meh! lên tạ anh căng cơ thôi chứ phải anh tạnh nổi ủa con bị tiền bút mày <laughs> no, no, no, no. lúc nào tao bận thì thôi chứ còn giờ tao rảnh mà ôi bị tí bút bây giờ phạt nó tập thêm 4 set nữa cái tội đóng bút các bạn oh, no. phạt nó nha tập thêm 4 set nữa tính luôn set này là còn ba set nữa đó hai ba đếm vô chuyền lửa vô giữ một hai ba đây nói vô hai hey ok Hey! Hey! Hey! Ah. Tôi tính chữ nữa đó Mà đếm nhanh vậy Hey. Hey. Hey. Ủa sao nhẹ ta Cái ăn dữ rồi sao vượt xuống được nữa Nó phải coi da tóc nó xuống Rồi Lên là bốn Cục xương đã xong rồi đó Giờ tới cục thịt going to take a slide, find your zone every day.